à, thì bạn có thể giúp dùm tôi chia sẻ video này cho họ để có thể họ sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về cái tình hình hiện tại à, và họ sẽ ra quyết định đúng hơn tôi chia sẻ về cái vấn đề này mình sẽ nói về cái tổng quan và cái à, quá khứ ha cái à, năm 2021 20 à, và tình hình hiện tại năm 2021 nếu mà nói về cái à, bất động sản năm 2020 thì cái bất động sản sau cái dịch bệnh thì cũng à, tăng lên khá là nhiều à, lý do à, đó là không phải là chỉ vì cái à, chủ đầu tư họ làm giá hay là à, do nguồn cung nó hạn chế đó cũng chỉ là một cái phần à, phần trong cái, lý do đó thực ra là um, cái nguồn cung hạn chế ờ, và cái việc mà là uh, giá cái uh, nguyên vật liệu nó cũng tăng giá rồi uh, tiền gửi ngân hàng uh, cái lãi suất nó cũng thấp cái việc mà đầu tư vào bất động sản đó là cái nơi mà có thể là giữ tiền à, tốt nhất ha và hoặc là một số các nhà đầu tư khi mà họ đã à, đưa tiền vào cái những cái kênh khác ví dụ như vàng hoặc là à, chứng khoán hay là bitcoin họ thu được cái lợi nhuận cao từ những cái kênh đó thì bắt buộc họ phải rút ra à, đem về những cái chỗ an toàn hơn để cất giữ thì à, bất động sản nhà phố hay là những cái đất đất nền cũng là một nơi có thể là cất giữ số tiền đó và một điều nữa rằng là cái chính sách của nhà nước à, khi mà bạn à, theo dõi về cái chính sách của nhà nước thì à, nhà nước hỗ trợ ờ, rất là nhiều về cái việc mà lãi suất và cái chính sách mà bơm tiền ra để mà có thể là giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua được những cái ờ, khó khăn về dịch bệnh cũng là dòng tiền nó dồi dào thì dòng tiền dồi dào thì mọi người ờ, có thể là một số người họ sẽ à, sử dụng nó vào cái việc mà sản xuất kinh doanh một số người người ta sẽ À, đem dùng những cái tiền đó họ sẽ đi đầu tư chẳng hạn và hiện tại thì cái khoản mà đầu tư bất động sản vẫn là một cái kênh đầu tư có thể thu được lợi nhuận ha thì à, đó là cái tình hình của năm 2020 còn à, năm 2021 với cái biến cố mà cái đợt mà dịch bệnh thứ tư này bùng phát rất là mạnh và Sài Gòn là cái nơi bị ảnh hưởng rất là nhiều Ờ, thực ra là cái những cái chủ đầu tư à, họ cũng vẫn ra hàng đều đều ha thật ra là cũng không còn không có nhiều chủ đầu tư ra dám ra hàng các chủ đầu tư lớn họ đang ở trên sàn chứng khoán bắt buộc họ phải à, ra hàng bán hàng để có thể là có doanh thu không thể nào là không bán được ha thì à, các dự án vẫn à, vẫn ra hàng và những người mua thì uh, họ những cái người mà họ có tiền họ không bị ảnh hưởng nhiều về cái uh, dịch covid này thì họ vẫn mua họ đầu tư uh, mua rất là nhiều ha cái um, những cái thời điểm khó khăn như vậy thì những cái nhà đầu tư họ có sẵn tiền mặt hoặc là À, một cái số tiền họ đã để dành ra đầu tư rồi thì họ vẫn tiếp tục đầu tư nguyên tắc đầu tư là khi mà thị trường nó đang gặp vấn đề ha, và mọi người đều hoảng sợ thì cái đầu tư ngay cái thời điểm à, đó là cái thời điểm tốt nhất tại vì ví dụ như thời điểm hiện tại thì chủ đầu tư sẽ ra giỏ hàng những cái vị trí rất là đẹp ha những cái vị trí trung tâm nhưng mà giá thì cực kỳ tốt và hỗ trợ rất là nhiều chính sách tốt cho nhà đầu tư à, tại vì à, hỗ trợ để cho họ có thể là mua hàng À, ngay thời điểm này à, có khó khăn tại vì à, tiền ở trong cái giai đoạn này nó cũng sẽ khó hơn cái giai đoạn trước thì chủ đầu tư họ sẽ à, chi khấu rất là nhiều ha chương trình khuyến mãi cũng rất là nhiều à, và ra những cái à, giỏ hàng rất là đẹp thì khi mà bạn à, đầu tư như vậy à, vào những cái thời điểm như vậy và có những cái vị trí đẹp như vậy với cái giá tốt như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ À, có những cái à, đầu tư nó sẽ tốt hơn à, những cái thời điểm khác đối với những cái à, chủ đầu nhà đầu tư mà đang gặp khó khăn do có thể là rất là nhiều cái cái việc hoặc là khi lúc trước khi mà bạn đầu tư bạn lại nghĩ là đầu tư thì để lướt sóng thôi à, mình có thể là chuẩn bị khoảng 30 phần trăm và sau đó là 70 phần trăm thì là à, ngân hàng cho vay à, chủ đầu tư họ sẽ hỗ trợ lãi và gốc à, mình chỉ là à, chuẩn bị tiền cho hai năm thôi à, chỉ đủ tiền cho hai năm thôi à, và mình sẽ nghĩ rằng là 30 phần trăm đó khi mà chuẩn bị nhận nhà là mình sẽ bán được nhưng mà nếu bạn cũng phải chuẩn bị tới cái ờ, cái tư thế là nếu mà không bán được ngay thời điểm đó thì sao ngay thời điểm mà nhận nhà thì à, cái ờ, cái covid này à, chưa có chưa có có, có hoàn hoàn toàn là biến mất à, mọi mọi thứ nó vẫn còn phải trong cái việc mà là kiểm soát tại vì muốn kiểm soát được cái điều này thì trước tiên á, là phải à, dân phải được chích à, covid à, được chích vaccine à, đa số ha khoảng 8 90 phần trăm và mọi thứ nó trở lại về ổn định thì cũng phải mất khoảng là à, 6 9 tháng tới một năm à, thì cái à, bất động sản nó sẽ uh, khôi phục lại được thì ví dụ như vậy bạn là uh, bạn chưa chuẩn bị kịp à, số tiền để mà có thể là bạn nhận nhà hay là bạn trả tiền bắt đầu chuẩn bị trả lãi vay ngân hàng thì bạn phải tính tới cái việc là à, mình có nên à, bán ra hay không à, mình có nên à, giữ lại hay không à, tùy vào cái tình hình tài chính của bạn bạn phải cân nhắc và à, xem xét khi mà cái ờ, thị trường cho dù ờ, thị trường có vấn đề gì đi chăng nữa thì vẫn có người mua à, nếu mà bạn bán với cái giá tốt hoặc là ngay cái thời điểm mà những cái thời điểm điểm rơi của thị trường à, và hoặc là những cái thời điểm mà ờ, chủ đầu tư giao nhà hoặc là chủ đầu tư à, phát triển xong những cái tiện ích ở trong cái khu vực đó và người dân có thể vào đó uh, sinh sống hoặc là uh, dùng những cái tiện ích đó thì cái bất động sản của bạn bắt đầu bán ra được ha thì bạn phải xem xét thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà mọi người đang ở trong cái tình trạng là nghe ngóng và đang à, thủ ha để xem rằng là tình hình nó sẽ như thế nào nhưng đối với những người mà họ đủ tài chính và nếu mà không bán được thì họ vẫn tiếp tục đóng lãi và gốc cho ngân hàng hoặc họ trả một cục để họ có thể nhận nhà thì cái đó thì hoàn toàn yên tâm rồi thì cái đó là tài sản của bạn à, vài năm nữa khi mà dịch ổn định hay tất cả mọi thứ nó đưa vào quy củ rồi thì à, mọi thứ nó sẽ tốt nó sẽ ổn bất động sản vẫn là một cái kênh đầu tư an toàn nhưng nếu bạn không chuẩn bị đủ tiền và bạn không chuẩn bị cái tình hình tài chính tốt hoặc là cái covid này bạn gặp vấn đề về tài chính bạn mất nguồn thu bạn không thể nào mà có thể đóng tiếp mà cái số tiền đó thì bạn phải uh, sắp xếp để mà có thể là à, xem rằng mình có nên giải bớt ra hay không à, chứ mình có thể là đầu tư nhiều quá gian trải quá nhiều quá vay ngân hàng nhiều quá nhưng mà tới lúc đó mà không có tiền trả thì bạn sẽ gặp vấn đề là hoặc là bạn sẽ phải bán đổ bán tháo hoặc là bạn sẽ phải uh, mất cái số tiền đó ha à, thì nó rất là uổng ừ, về lâu về dài thì ờ, khoảng là khi mà mọi thứ nó ổn định thì bạn cũng thấy rằng là cái tình hình kinh tế của Việt Nam à, mọi thứ nó cũng được à, sự hỗ trợ bên ngoài ha các nước cũng đầu tư vào Việt Nam đầu tư vào những khu công nghiệp và những cái khu sản xuất ha và chuyển những cái công xưởng à, từ nước ngoài về Việt Nam thì à, và cái, cái xu thế phát triển của của Việt Nam mình à, và được các chính chính sách của nhà nước hỗ trợ rất là tốt nên à, chắc chắn là nó sẽ cũng không gặp tới cái tình trạng mà là sụp đổ cả nền kinh tế à, nên bạn yên tâm cái, khoản đó tại vì á là hoặc là ví dụ như là bất động sản cũng sẽ không có cái tình trạng mà năm như năm 2007 2008 thì ở những cái năm 2007 2008 là nhà nhà đầu tư người người đầu tư mua à, với cái việc mà là vay mua à, và không có tiền mặt Ờ, để mà có thể là ờ, giữ lại cái khoản đầu tư đó nhưng mà năm ờ, hiện tại thì cái việc mà vay đó nó chưa nó chưa có tới cái mức mà là khó khăn như vậy ha và cái việc mà bán đổ bán tháo cái bất động sản mà nhà phố hay căn hộ ở trong nội thị ở trong trong những cái à, thành phố lớn thì nó sẽ không diễn ra như vậy ở những cái trung tâm nếu bất động sản giảm khoảng 15 tới 20 phần trăm là vẫn có người mua vào à, vì à, về lâu về dài thì bất động sản ở những khu trung tâm bất động sản tạo ra những cái giá trị thật à, ví dụ như dòng tiền hàng tháng hay là nó sẽ có tốc độ tăng giá cao thì vẫn có người sẵn sàng mua cái tài sản đó người à, thì bạn biết rằng là nó sẽ không không có cái lý do gì mà để cái cái ờ, thị trường bất động sản sụp đổ ha à, và một số người thì nghĩ rằng là à, chủ đầu tư à, có thể là thời điểm này chủ đầu tư sẽ phải bán cắt lỗ hay là giải à, chấp cái dự án gì của họ chủ đầu tư họ vẫn có những cái khó khăn riêng của họ nhưng mà để giảm giá thì tôi nghĩ rằng là nó rất là khó tại vì mà hiện tại thì để xin một cái dự án cái thời gian xin nó cũng khá là dài khoảng một năm rưỡi hai năm rồi ờ, tất cả những cái chi phí đầu vào như là vận hành hành chính hay là một cái thời gian dài như vậy ha thì để mà xin một cái cái dự án rồi ờ, về nguyên vật liệu nó tăng giá tất cả mọi thứ nó đều tăng giá thì để mà bán rẻ một cái dự án như vậy thì chắc chắn rằng là chủ đầu tư họ sẽ không làm tại vì Ờ, không có lợi nhuận thì họ sẽ không làm hoặc họ sẽ chuyển đổi ờ, cho một cái ờ, chủ đầu tư khác để tiếp tục làm và những cái chủ đầu tư có tình hình tài có cái tài chính mạnh nếu mà kéo dài thì thị trường nó sẽ khó khăn nó sẽ cũng có những cái việc mà là uh, mua bán sáp nhập À, những cái công ty những cái chủ đầu tư hoặc là những cái công ty về môi giới À, cũng sẽ gặp khó khăn các bạn về môi giới cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay nhưng mà nếu à, công ty nào chủ đầu tư nào có thể trụ lại được à, trong cái tình hình này thì đó là họ đó rất là mạnh về cái tài chính và họ cái um, sẽ ổn định ha và sẽ đưa ra những ra thị trường những cái sản phẩm tốt nhất có thể phục vụ cho khách hàng thì vì uh, hình về dịch bệnh như hiện nay rất là khó đoán tại vì mà tăng cái số ca mắc ờ, F0 tăng lên rất là nhiều hàng ngày à, cả ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phía Nam là bị nặng nhất à, thì ờ, bây giờ là cũng phải chờ cái việc mà là kiểm soát dịch bệnh nó có tốt hay không nó có bị ảnh hưởng tới thị trường hay không có bị ảnh hưởng tới nền kinh tế nó nặng nhẹ như thế nào thì cũng là phải mình cũng phải chờ đợi nhưng mà cũng có một cái tín hiệu vui là à, vaccine sẽ được à, chích à, rộng rãi cho những cái người dân ở Sài Gòn và ở các tỉnh phía Nam và cũng có các hiệp hội về sản xuất như là hiệp hội da dày, hiệp hội may mặc hay là tất cả các hiệp hội về làm hàng xuất nhập khẩu họ đứng ra họ có những cái mối để mà nhập những vaccine về để mà chích cho công nhân ha để mà có thể hoàn thành những cái đơn hàng họ đã nhận đối với nước ngoài và để tiếp tục mà ờ, cái cái công việc của họ thì đó cũng là những cái tín hiệu tốt uh, cho cái uh, cái cái nền kinh tế và cũng là cho bất động sản à, đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn là nếu bạn là nhà đầu tư à, có cái tình ờ, có cái năng lực tài chính mạnh thì bạn cũng vẫn có thể là giữ lại ha và không phải ờ, cái bị ảnh hưởng nhiều lắm ờ, vì cái covid này thì bạn sẽ giữ lại à, cũng là một cái cái cái sản phẩm bạn đầu tư à, trung và dài hạn thì bạn vẫn tiếp tục như vậy còn đối với những cái nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính và tính toán à, mình không thể nào mà trụ nổi ha trong vòng một năm hay hơn một chút thì bạn à, tính toán tới cái việc có thể là bán ra à, và sắp xếp để à, tìm cái điểm thời điểm để bán ra tốt nhất để bạn có thể là bất động sản thì bạn có thể là không đầu tư bây giờ thì bạn vẫn có cơ hội để đầu tư sau này à, khi mà bạn có tiền mặt ở trong tay thì bạn không thiếu cơ hội à, đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn gặt hái được nhiều thành công xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo